Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 21 tháng 5 năm 2021, tức ngày 10 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày kỳ tỵ, tháng quý tỵ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỳ tỵ, hôm nay là tân hợi, đinh hợi. Con giáp xung tháng quý tỵ là đinh hợi, ất hợi, đinh mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Ngày hôm nay nhờ thiên tài giúp sức mà người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, Tuy nhiên, đừng vì ham mê sự phù phiếm mà mua sắm thiếu kiểm soát, thiếu cân nhắc khiến bạn lại quay về tình trạng thiếu tiền trước đây nhé. Thủy Hỏa Xung khắc nhắc nhở con giáp này đừng có chủ quan hay quá tin tưởng ai đó. Có thể có người đang ngầm hại hoặc lợi dụng lòng tốt của bạn đấy nhé, nhưng có thể vì họ quá thân thiết nên bạn không nhận ra. Theo lịch ngày tốt, hôm nay nếu đi đâu, người tuổi Tý nên ưu tiên hướng xuất hành, hướng đông bắc hoặc tài thần, hướng nam. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp dự báo hôm nay là một ngày mà tuổi Sửu rất quan tâm đến việc hâm nóng cho đời sống tình cảm, bao gồm gần gũi hơn với người yêu thương hoặc thả thính nhiều hơn. Đây là cơ hội cho các mối quan hệ, nhất là trong một ngày đầu tuần đầy căng thẳng với công việc như vậy đấy. Kiếp tài dự báo hôm nay không phải là một ngày quá dễ dàng với tuổi Sửu, tuy nhiên chúng lại có tính then chốt, ảnh hưởng lớn đến con đường mà bạn đi trong tương lai, Vậy thì hãy cố gắng giữ cho mình một tư duy và hành động thật chủ động, tích cực nhé. Thổ hỏa tương sinh cho thấy tình hình tài chính của bản mệnh ổn định, bạn may mắn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người xung quanh mình. Bạn xây dựng được nền tảng mới và cảm thấy tự tin hơn với bản thân. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Dần tị tương hại có thể tạo ra những cản trở, khó khăn cho con giáp tuổi dần chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Thế nhưng, hãy nhìn toàn cảnh sự việc để nhận ra vấn đề hiện tại quá nhỏ mà thôi, bạn hãy mạnh mẽ để bước qua rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Chính quan tương trợ cho tuổi dần được thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Bản mệnh nhớ rằng nếu muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc trong nhóm thì việc đầu tiên là bạn phải học cách hòa đồng với nhóm đã. Không thể nào làm việc một mình mà thành công được đâu. Hãy suy nghĩ mang tính tập thể nhiều hơn nhé. Mộc hỏa tương sinh mang lại tín hiệu tốt để bạn có khả năng hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Lúc này những ai duy trì tập luyện thường xuyên đã đạt được kết quả mong ước như giảm cân hay có số đo 3 vòng như mong đợi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 4. Tử vi tuổi mão Thiên quan nhắc nhở tuổi mão rằng chẳng có điều gì tốt đẹp mãi mãi, có những thứ rồi sẽ thay đổi, nhưng đó không phải là lý do để bạn mất đi sự lạc quan vào đời sống. Hôm nay là ngày để bạn hướng đến những giá trị mới mẻ, tích cực và nỗ lực hết mình cho chúng đấy. Ngũ hành tương sinh cho thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá thế giới này và kiểm nghiệm những điều đẹp đẽ từ những trải nghiệm mà bạn có được. Vậy thì đừng ngại ngần dấn thân, hãy khẳng định bản thân mình nhé. Cơ hội đang chờ bạn phía trước. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2021 dương lịch là ngày can kỷ, ngày can kỷ không chỉ bệnh ở ngực. Do đó, Bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. năm Tử vi tuổi thìn. Kiếp tài dự báo tuổi thìn dễ vướng vào những khúc mắc hoặc chuyện khó xử với đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong ngày hôm nay. Nếu có thể bạn nên ít nói hơn, hạn chế dùng những từ đao to bùa lớn khiến người khác khó chịu. Thổ hỏa tương sinh cho thấy công việc tuy không được như ý nhưng bạn có được chỗ dựa tinh thần từ người thân,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 Hôm nay khi có chính ấn là cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi tỵ có thể hành động, tuy nhiên không phải thời điểm thích hợp cho những suy nghĩ quá sâu sắc, quá cẩn trọng đâu bạn nhé. Thời cơ chỉ đến trong tích tắc, và bạn buộc phải nắm bắt lấy nó, nếu không bạn sẽ nuối tiếc sau này. Hỏa khí vượng không hề tốt cho sức khỏe của tuổi tỵ trong ngày hôm nay. Nhất là thời điểm thời tiết khắc nghiệt như hiện tại, bạn nên hạn chế việc đi lại, nếu cần đi cũng nên tránh những thời tiết quá nắng nóng, Ngày tốt theo nhị thập bát tú kiêng cữ, khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Kỵ nhất là chuông cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường đóng hòm để sẵn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tam hội mang tới cơ hội cho tuổi ngọ có thể tụ tập bạn bè trong ngày hôm nay, hoặc bạn có thể hàn gắn tình cảm với người thân. Họ sẽ dễ dàng thông cảm cho bạn và bỏ qua những lỗi lầm khi bạn thể hiện sự chân thành. Thiên ấn hỗ trợ cho công việc nên tuổi ngọ cảm thấy mình tự do, tự tại hơn bao giờ hết. Tuy nhiên liệu bạn đã thực sự nắm bắt lấy cơ hội của mình hay chưa? Đây là ngày cho sự trải nghiệm, cho sự khám phá thú vị đấy. Đừng bỏ lỡ bất cứ phút giây nào nhé. Đừng để sợ hãi làm chùn bước của bạn lại vì cuộc sống này nên là những chuỗi thử nghiệm để bạn có thể học hỏi, sống với đam mê của mình. Nếu muốn có thêm động lực bạn nên tiếp xúc, thân thiết hơn với những ai có chung chí hướng, giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Mùi. 8. Tử vi tuổi Mùi. Nhờ tam hội mà tuổi Mùi có thể gặp gỡ hoặc nối lại liên lạc với một người bạn đã lâu không nói chuyện với nhau. Hãy hỏi han và thực lòng quan tâm tới họ nhưng cũng lưu ý là không tiết lộ quá nhiều chi tiết không phù hợp hay không liên quan tới hai người bạn nhé. Sự thụ động sẽ gây hại cho con giáp tuổi Mùi dưới sự tác động của Tỷ Kiên. Đây là ngày bạn cần phải bỏ đi những suy nghĩ thiếu chủ động và hướng tới những giá trị tích cực hơn cho đời sống, nếu bạn muốn mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong mọi bước ngoặt. Ngũ hành tương sinh cho thấy tuổi mùi đang đi đúng hướng trong việc chăm sóc sức khỏe. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn và nhớ đi ngủ sớm. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 9. Tử vi tuổi thân, Nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi thân được yêu mến hơn mọi ngày, dường như mọi người nhìn thấy mặt tốt của bạn và đối xử bạn khá hòa nhã, vui vẻ, đúng như những gì mà bạn mong chờ. Hôm nay bàn bạc việc hợp tác làm ăn cũng có lợi. Thương quan điểm báo nhiều việc chẳng lành, một ngày mà tuổi thân nên dành thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại những vấn đề khiến cho bạn đau đầu. Chỉ thông qua sự tự nhìn nhận này, bạn cũng sẽ biết mình cần phải làm gì và trở nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ, Kim hỏa xung khắc không tốt cho những quyết định quan trọng. Hôm nay là ngày bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và vui chơi cùng với các thành viên trong gia đình mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu Tam hợp dự báo hôm nay vận trình tình cảm của tuổi dậu hanh thông, tốt đẹp, hai người có nhiều cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau, thậm chí không ngại thể hiện ở nơi đông người, đây là cơ hội cho các mối quan hệ từng dạn nứt trước đây được hàn gắn lại với nỗ lực của cả hai người. Thực thần xuất hiện hứa hẹn những điều rất tốt đẹp đang đợi chờ con giáp tuổi dậu ở phía trước. Hãy chuẩn bị tinh thần để nắm bắt lấy chúng, thay vì thụ động, thay vì thờ ơ, chính sự chủ động và năng lượng tích cực sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong ngày hôm nay đấy. Ngũ hành xung khắc là điểm báo không tốt cho sức khỏe của tuổi dậu, có thể phần nhiều là do tác nhân của ngoại cảnh, chủ yếu là do thời tiết thay đổi thất thường, bạn nên dành thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi hơn là đi chơi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi. 11. Tử vi tuổi tuất Kiếp tài gây ra những trở ngại nên trong khi những người xung quanh con giáp tuổi tuất dường như trong tâm lý ồn ào, bực dọc, hãy đừng để tâm đến họ nhiều mà làm gì. Bạn có đời sống của riêng mình và hãy tập trung vào những cảm xúc tích cực của riêng bạn thì hơn. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tuổi tuất tìm ra phương thức phù hợp để thay đổi cuộc sống, nếu thấy lời khuyên của ai đó phù hợp thì tuổi tuất có thể nghe theo và thực hành xem sao. Đừng quá do dự lại đánh mất cơ hội của mình. Đừng ngại thử sức ở một số lĩnh vực mới vì có thể mới đầu khó khăn nhưng khi bạn đã chinh phục được nó, chạm tới những giới hạn mới bạn sẽ cảm thấy tự hào về chính mình. Điều này mang lại năng lượng tuyệt vời cho bạn mà tiền bạc cũng không thể mang lại được. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tị, 12. Tử vi tuổi Hợi, Ảnh hưởng của lục xung nên tuổi hợi dễ nóng giận hơn trong ngày hôm nay. Để tránh việc gây ra tác động xấu tới chuyện tình cảm hiện tại thì hôm nay bạn nên dành thời gian tĩnh tâm hơn là cố gắng chia sẻ hay tâm sự với một nửa của mình. Hẳn nhiên con đường sự nghiệp của tuổi hợi không phải luôn bằng phẳng, không phải luôn luôn dễ dàng, tuy nhiên ngày hôm nay, dường như chính quan đã giúp bạn tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm và suy nghĩ mọi việc một cách tích cực hơn. Hãy nỗ lực nhiều hơn để khẳng định bản thân nhé.